sen hồng đồng thọ tràn đầy nhiệt tình yêu sau quê hương tuổi trẻ luôn khát khao xây bao ước mơ chi trai không ngại khó hiệp lực một lòng chung vai bên nhau ta đắp xây cho ngày mai tuổi trẻ bền chi gian nan không lay rèn chi luyện đức góp sức dựng xây để tổ quốc mãi mãi phồn vinh đồng tháp hiến dâng tuổi xuân tuổi trẻ năng động tuổi trẻ khát vọng cho đồng tháp bay xa tuổi trẻ bền chí gian nan không lây rèn chi luyện đức góp sức dựng xây để tổ quốc mãi mãi phồn vinh vì đồng tháp hiến dâng tuổi xuân tuổi trẻ năng động tuổi trẻ khát vọng cho đồng tháp